hôm nay cũng không đồng đều đít không bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì có hai nháy kép 44 hai nháy 07 đặc biệt thì ra 07 rồi thì cũng như mọi ngày thôi mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút cái kết quả vậy để tránh làm mất thời gian của các bạn và bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục ăn bạch thủ vip 18 các bạn nhé à, thì hàng ngày mình cũng sẽ đều mở lại cho các bạn xem ấy mà bởi vì mình làm video cho các bạn tham khảo nó cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch nên là mình sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ điều gì cả nhá thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cầu lô an thông rất là vui à, mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và và theo mình thì các bạn cũng đã về về bờ và lên núi rất là an toàn với cái bạch thủ lô vip 18 với cái cầu lô ăn thông các bạn nhé đó hơi đáng tiếc một chút khi cái đề chạm hôm nay chúng ta chưa ăn được thì chúng ta ăn được cái bạch thủ lô vip 18 thì cũng là khá là ok rồi thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ ăn thông được cái cầu bạch thủ lô vip là sẽ nối lại cái đề chạm để cho các bạn là à, tiếp tục về bờ an toàn nhé đây mình sẽ đi xoay cầu cho ngày mai cho các bạn đây ngày mai nhá mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm không và chạm 9 này độc thủ đề 090 và bạch thủ vip là 3993 đó à, dàn đề rút gọn thì sẽ có 191 292 393 595 898 010 020 030 070 và 080 đọc chủ đề 090 và bạch của VIP là 3993 thì ngày mai hy vọng là 3993 nó sẽ nổ nhá các bạn mà thích những con số này các bạn mà trùng màu với mình thì các bạn chơi